Ok anh em nha, à, tiếp tục à, series buổi trưa thì à, video hôm trước thì F3 món nghe 150 rồi Anh em cùng xem 3 món nghe 150 bên đặc này này Rồi bây giờ Khai sẽ tiếp tục à, làm giày với nón nha nè Đây Dạ ơi, lấy 150 đây Áo này Đó, 150 bóp này Bao tay này Đà lưng này Đó ừ. Rồi ok Vậy tiếp tục à, ép giày với nón nha anh cái thằng ổng này mà giống này dày mà nón nha ờ. dày khăn lôi mà nón đó à, hết thì tên rồi anh Trần Nhân ơi hết thì tên rồi nè anh em đang xem cho em một like nha đi mua phôi đó được sao hãy đi mua cái nguyên liệu này mà thì một này một này hai này hai danh đông tâm có danh đông tâm ấn một này ấn một này rồi ui tự nhiên muốn mọc rồi ta ấn một hó mà hơi lỡ rồi <coughs> ok cảm ơn nha có em tin hay chưa rồi có rồi có rồi ờ, bây giờ hãy tìm lấy phôi à bạn lấy phôi ạ à em nấu một thủ trước nha anh em để đi lại phôi đi lại phôi đi lại phôi anh em đi lại phôi một thủ ok ok phòng thủ trước chơi luôn sợ gì nghĩa yeah. ừ? Asset may mắn mua mượn sẽ may mắn đánh bố này Thế mà bắn máy Có ông một à Mà xét bắn máy, Thủ này. máy món Thì... Ờ, ờ, sinh lực nè Mình theo cái nhận với ngọc bậu, ngọc bậu đây, nữ đây Có nữ không? Không, ờ, không, em ăn boss là gì? Em, em đánh búa xanh Búa xanh hả? Nỗ lực đâu anh đâu anh anh đâu có tao tưởng là mày có mày có thể nhẫn mà <clears throat> Rồi, có ngọc bộ ăn cháo mượn ngọc bộ cũng được Rồi, ok Đi uh, ép cái dòng sinh lực trước nha nè hai cái nhẫn, mình nhận ăn hai Thì đeo cái gì đó Dạ, ăn hai, ăn dẫn mày sợ thế yên hay gì Thì, thì, thì lá thiên đó Lá thiên đánh thì à, xài à, đồ thử là kích mà, ăn hai kích bình thường Có ngọc bộ ăn mượn ngọc bộ Rồi, vô vô dòng sinh lực trước rút hai đại nãy còn Tế tế em mới đến giờ em đi làm gì giờ tao đó Đánh <clears throat> vô đây Đánh đi ngủ nè Ok anh em ơi, bây giờ bắt đầu ép cái nón nha nè Cái nón Nón thì hôm trước Khải cũng hay rút hai đập ba rút hai đập ba Nhưng mà lần này thì Khải sẽ rút hai à, hai đại, hai tiểu hay rút hai đại, hai đều dòng sinh lực nè Hiện một nè nè Tôi đã bỏ tách hiện tên một à rồi em đón trước nha em em cũng ẩn hai tốn năm tinh ẩn một tốn tám tinh đúng rồi ẩn hai thì cũng 4 f mà hiện tại bây giờ thì không có phôi ẩn hai không có phôi làm chồng ẩn hai không có phôi phòng thủ ẩn hai nó không khó vậy nè từ từ khỏi đang trong bàn lâu lâu lô anh em ai có phôi phòng thủ ẩn hai không anh em mẹ lành ơi anh em ai có phôi thủ lý anh em thấy ẩn hai không anh em ở đây mua chứ đi mua Nói chung là thôi Khải chịu khó tốn chút được nè Chứ thiệt em là cái server này không có Đó. Em có không? Em coi giờ phôi dùng thủ lấy dùng hai không có không? Có, đỏ, anh đổi cho cái dòng một này Dòng một 15 luôn, ngon luôn Ok, ép sinh lực dòng một nè bốn đâm một đâm lấy 39 Ai cho bỏ hai đại hai tiểu hai đại hai tiểu Sinh lực nha Nam Trải nghiệm thôi Nam Càng ngày mình ép sẽ trải nghiệm bớt Phẩm chất 5 Ok Hiện nay mình sẽ đập uh, 4 đại 4 tiểu Đó nó thêm hai bình tiểu nữa bắt đầu uống tiểu đó ép cho anh em trải nghiệm chơi đó rồi dòng phòng thủ quên dòng sinh lực <coughs> phòng nhất năm hiện tinh một bốn đại bốn tiểu dòng sinh lực cho nam dòng một thì khải nghĩ nó cũng dở lên thôi thường thường khải hay ép là ba đại bốn tiểu là lên 10 18 ít rồi còn này khải bỏ thêm bốn đại nữa nè bốn đại bốn tiểu thêm bốn bình tiểu nữa ok nếu mà rớt thì một trăm bảy nữa thôi còn lên thì một trăm tám trăm chín đó trăm tám rồi tiếp tục dòng phòng thủ phòng thủ khả sẽ rút uh, ờ, 2 thị tinh đập sáu thị tinh sẽ hai mươi lăm đó 180 nè phòng thủ thì khả sẽ chơi hiện tinh mà hiện tinh là hiện tinh ba rút hiện tinh ba đập hiện tinh ba hả nói nhân mi à nói nhân mi em à ơi dân một nên là nó hơi nó hơi thốn ừ nón nón như em thì em ép như thế nào em nói anh nghe coi hả đúng rồi thì cái nón anh nghĩ lên bình thường mà tại vì hôm trước anh cũng cũng cũng hút hai đập xấu cái nón lên đó cái nón anh mát nè khác gì đâu nón anh mát nè đó anh rút hai đập xấu với mấy có đâu nhiều có thì tên không em có thì tên không không sáu sáu đại hai tiểu ừ sáu đại tiểu ok ok bây giờ khải sẽ ép vào phòng thủ rồi nè vào phòng thủ rồi nè rút hình tinh ba đập hình tinh ba rồi coi phẩm chọc máy nè Ủa, đánh 30 đó, bút bút cái máu cho Lấy này. Nhanh chưa? Hiện tinh 3 Phẩm chất Ở ờ, phòng thủ có 15 Rồi à, ấn một hở Ok chưa? <clears throat> Ê, đi đợi đi lối phúc viên đại đang, đang, ờ, đang, hai thị tinh sáu phúc viên đại nha nè ép uh, phúc viên tiểu cho cây vũ khí của mình một phúc viên tiểu luôn không được đại à. luôn ok lên không lấy này hút một đập năm mà hút một đập năm mà ai chà thử nha thử nha tướng trần hiện tại á nói thiệt anh em á cái nón là khải ép 100 trăm khải không có xịt lần nào hết đấy anh em trong bao cũng vậy rút hai đập sáu không bao giờ xịt đấy mà giờ anh tướng trần bảo hút một đập năm thì có thể tiết kiệm được hai viên thiền tinh ok chưa ok khải sẽ test theo anh kiểu tướng trần nha hút một đập năm đấy hút một đập năm nha nam test theo kiểu anh tướng trần đây hiện tinh ba này cái dòng này dòng vòng thú nè sẽ cho hiện tinh ba hiện tại server hiện tinh 3 là cao nhất rồi nha em chỉ anh em vần này nọ thì top ờ, top 8 này nọ thì sẽ ra hiện tinh 8 90 nó còn ba là cao nhất rồi không có hơn nha anh em hiếm lắm rồi khai hút theo ờ, Tuấn đã Tuấn Trần đi hút một đập năm ok ấn một này một thị tinh này bảy đại nha nè đó hút một đập năm nói chung là đại lúc nào phải đầy đủ dòng này dòng quan trọng rồi hút một đập năm đục nếu mà nói chung là cái này cái trải nghiệm của tướng trần thì nói chung mình trải nghiệm thôi chứ còn đỡ mà hơi khó nha khá khá là muốn chắc anh em khá là khá là muốn chắc cái này nên cấp mình về đâu vô không có suy nghĩ còn chất bảy ok còn chất bảy ok giờ khả sẽ khả sẽ năm uh, ờ, năm phụng duyên và quên năm phụng năm thị tinh năm thị tinh và ba phụng dân đại nha nè đó Ủa, ai còn phôi lo trên 25 không mọi người 7 nè 7 nè nam phôi kháng lo trên 25 mọi người có phôi uh, ờ, 22 được không anh 22 được cho anh đi cho anh Phượng Thành Bắc Phượng Thành Bắc Phượng Thành Bắc mình bỏ cái đau vô lên cái cổ vô là xong rồi Phượng Thành Bắc ok ok ai vô rồi. nó vô nón nè nam phòng thủ 25 rồi vứt nè ờ, rồi ok này thông tin ba này phòng chốc bảy này thông tin ba phòng chốc bảy năm phút gì à, năm thị tinh năm thị tinh ba phút dân đại nha nam đó theo như tướng trần thì mình có thể tiết kiệm được hai viên thị tinh ok chưa mình sẽ tiết kiệm được hai viên thị tinh nếu thành công nha nam nếu thành công thì mình đã tiết kiệm được hai viên thị tinh cái nón thì nó đơn giản mọi người cảm thấy cái nón đơn giản lắm nhưng mà không biết có lên hay không đây anh lên hay không đây anh em cùng xem lên hay không anh em vô hai <clears throat> làm cho đẹp nào hai làm cho đẹp nào hai làm hai làm hai làm luôn ok tiết kiệm được hai viên thủy tinh nha mọi người oh. tiết kiệm được hai viên thủy tinh nha rồi tiếp tục đó là dòng nội lực dòng hai nội lực dòng 2 nha anh em nội lực thì khai sẽ ép thông tin một là được rồi nội lực dòng 2 khai sẽ ép ờ, hai uh, phú dân đại hai phú dân tiểu và khám hai đại hai tiểu rồi ok nội lực anh em là có phối nội lực dòng 2 không anh em nội lực độ sinh lực nội lực dòng 2 anh em lên 25 rồi đấy thành công rồi đấy nội lực dùng hai chưa thấy vẫn chưa thấy ok chắc Khải phải đi mua rồi em ơi Khải qua lấy cái phôi 540 đó Cái phôi 540 ép cho con nón xong luôn nè Rồi ok Đập có nam viên bạn lay 25 luôn anh cả Chính xác chính xác Thì anh nói là hôm nay anh trải nghiệm mà thành công á em Rút một thị tinh Rút một thị tinh à, rút một thì tinh 7 đại f 5 ờ, thì tinh 3 đại 25 đó à, thấy chưa Đấy, anh rút một à ừ anh thì đã nói anh test mà anh rút một thôi <laughs> lục luôn anh lục luôn à lục hết cũng cần thử nó thì dở mà nhưng mà hôm nay thì test trải nghiệm giảm được hai thị tinh đó em ok khai sẽ tìm một cái phôi nội lực dòng dòng cao như nào nội lực cao đấy <laughs> sao chỉ cần Vừa mới đẹp vậy là À đâu Sao lần kháng lôi 30 ngon vậy Bao nhiêu vậy anh Việt Tinh 2 Gúc Việt Tinh 2 Khảo Việt Tinh 2 Bao nhiêu à, Gúc à, anh 4 à, đại 4 tiểu Cảm thì à, anh bỏ một viên địa tinh Quân đại à, Đủ Dưới dòng làm chậm 30 Dưới dòng tốc 30 mà lên bắt trời Hay nhỉ <laughs> Dưới dòng tốc độ đánh mà lên mát luôn nè Cho Ngà Mi Ép <laughs> cho Ngà Mi đúng quần tím ngồi buồn buồn không biết làm gì thế <clears throat> khai ép đồ lôi đồ ghé ừ hay nha em ok hay thèm đúng không anh thèm đúng không <laughs> thèm à. ngứa ngứa ngứa <laughs> thế thì à, ờ, anh ấy tiếp là ngứa ngờ ngứa ngờ ngứa ngờ cái độc chất nào công anh tìm phôi ok bắt đầu vô dòng nội lực nha anh em ơi đó nón này ok chưa dòng nội lực nói chung là dòng nội lực thì khải cũng không quan trọng lắm giờ khải test đi giờ khải test đi hút bốn đài đọc cái gì hút bốn đại bốn tiểu đập bốn đại bốn tiểu ok chưa đó ok nha anh em khải test nha chứ khải không có không muốn thì chắc ăn này nọ nhưng mà khải cứ thử cái ý của khải đi khải sẽ mua tám mươi tiểu nữa khải không bỏ dương thiệu tới nào luôn ok chưa nhưng nó chạy tại vì nói chung là cái nón này này anh em nó chưa sâu xa đây khải hút cái nón này dòng nội lực nha khải hút hiện tinh một ba phú dương đại khảm hiện tinh một bốn viên đài 195 đó mà đỡ mà đi ép viên thị tinh vào khá hơi phí nè khá hơi phí ok tùy theo món này như cái áo thì nên thị tinh hoặc giày thì nên thị tinh được tại vì nó có dòng tốc độ đánh này nọ tốc độ di chuyển với phục hồi này nọ hoặc là cái vũ khí thì dòng ẩn hai mình có thể thêm gì thêm thị tinh được còn cái này nón nè khả nghĩ thì nó không có dòng hiện đó thì khả nghĩ nó rất đơn giản thôi ok để test thử như thế nào đơn giản như thế nào anh em xem thử nha đây ta sẽ khám rút ạ à, rút ạ à hay lấy chứ bạn khai lấy là hiện hai này hiện tinh một này bốn đại bốn tiểu là auto 18x ok chưa còn như anh tấn thì thêm một viên thiện tinh ở cái nó thì em thấy nó khá là 100% trăm này rồi thử nha nè tại vì cái nón em nón kia em ép mát mà nè em đâu cần viên thiện tinh nào đâu vẫn 195 nội lực này nè đó thấy chưa rồi, ok em cũng kiểu như thế này thôi không khác gì rồi hiện hai nội lực à, phòng chấp 7 rồi phòng chấp 7 auto 19 x rồi nè phòng chấp 7 auto 19 x rồi khẳng định auto 19 x luôn nè vô viên thì tinh thì có thể lên 200 đó nội lực thì tầm này 18 19 x là ok rồi mọi người rồi vô chắc chắn không rớt bảo đảm em luôn chắc chắn không rớt đây hiện tinh một <clears throat> phẩm chốc 7 bốn đài bốn tiểu như nè cái ờ, lấy đài này đó. cái nón thì khải ép lên rồi nè không giờ xịt cái nón khải ép vài cái rồi mà anh em trong bang ép lên quá trời đã bài rớt đâu đó mấy hôm đó là khải nhiêu ra là khải lên rồi nhưng mà khải chơi kiểu thêm thêm chút tiểu cho nó full ô rương cho nó đẹp anh đó ok chưa ừ, nội lực anh em trong chút bảy vô à, anh em đón thì bao nhiêu anh em đón thì bao nhiêu khang nghĩ là bèo lắm cái này ít nhất phải 19 lít 19 lít 194 ừ em nghĩ ít nhất phải 19 lít ôi 181 anh ơi rồi tính ra 181 là xịt mà nhóc 7 181 là xịt lại đây nè 181 181 vãi liền à. anh lấy uh, anh lấy uh, hai đại ừ. hai đại sáu tiểu à em bốn đại 4 triệu cũng xịn đấy từ từ okay. lấy hai đại 6 triệu rồi hai đại 6 triệu đúng rồi không cần nhiều tin hai đại 6 triệu thì à, nó găm đất 6 à ok khả đi dòng à, nội à, phòng dòng chuyện hóa nha anh em ôi lộn dòng làm chậm nha mọi người dòng làm chậm nha anh em ok làm chậm thì kha sẽ rút vẫn như cũ thôi bốn đại bốn tiểu thôi nhưng làm chồng của nó còn thị tinh không anh em à, anh em bộ mình cái này ép tự chưa anh anh ép rồi anh ép trong quanh kia này cái nó cái nó phòng thủ anh à, anh ép làm chậm uh, ờ, hiện hai hả hiện hai hiện hai ờ hiện anh không biết nha bữa anh ép hiện một nha ờ hiện một gì dở ờ, thôi cái nón quan trọng chắc khải phải bỏ với một hiền thị tinh này mà ừ chứ đỡ nó làm trăm ba mươi là tiếc đứt ruột luôn nè ok tại vì cái nón đẹp rồi mà đỡ làm trăm ba mươi thì không còn giá trị của cái nón nữa ok trong ngày cái này thì Thái ờ, biết hướng này à, làm chậm này ấn hai này dân một này bốn đại bốn tiểu và không lúc ép khai sẽ một thị tinh là xong là thôi ai còn tinh hồng của thành không anh em tôi xin ok chiến rồi để ờ, nép xong rồi nói em ơi rồi phòng chất máy này phòng chất xấu phòng chất xấu ok phần xấu thì dồn viên thị tinh là ô tô lên rồi nè ô tô lên 40 mươi à, cứ dồn thị tinh như bình thường thôi à, một viên ra à. một viên phẩm chất xấu rồi nè hình tinh ờ, hình tinh ờ, hình tinh một một viên thôi một viên đó được bốn đại bốn đại một thị tinh bốn đại một thị tinh ba tiểu nha nè ờ, rồi ok cũng ghiền lắm mà không có chơi gian chơi game ok chào cậu chủ nhỏ ơi anh em ơi làm chậm nha thông tin một phẩm chất xấu một thì tin cho anh chắc kèo nè một thì tin chắc kèo nè bốn mươi ok chưa rồi mát nha anh em tại vì à, nếu mà sau này mà ok xong là... Ô, tiếp tục đánh đôi giày nha anh em lấy cái hai chục bình phúc dương đại có thì tin thường không rồi xong cái nón nha mọi người thành công nón nha nè đó mình giảm được cái nón được vài thì tin anh em cũng khá là ok hôm trước cái nón này thì à, mình ép cũng tương đối như vậy thôi cái nón dở lên này. có anh ơi em một thì tin nhờ chắc kèo anh ơi ừ đủ tự nhiên cái nón đẹp mình làm trăm ba mươi chết luôn anh à, ok tiếp tục đến cái giày giao dịch chiến rồi mượn anh tâm thánh hai cục nó ép xong đôi giày rồi nè ok anh, anh, đang cần kiếm chuyện tái gạt của thằng bên kia nó cho anh qua thí yên đây nè rồi đi tìm phoi cho nè ơi ok thương dương ờ, bán người anh lấy ba chục bình nha em ơi hai chục bình thương dương bán ngựa đây bán lấy cái này đấy nhường đây hai chục bình này ép luôn này qua đây ừ, ừ đang cần đấy hai chục bình giùm anh đi em thương dương bán ngựa qua giùm anh đi còn lại con bát có mua bao nhiêu thì bán con bát đây anh hai chục bình nữa xong sẽ đồ rồi xong sẽ đồ nghe mi nha anh em rồi đó nghe mi phải đánh cốc cái đó muốn trụ được đam bên xe kia còn nó chém chết hết nè thấy cái nón không đẹp chưa chợ ơi, nó quá đẹp tuyệt vời Tuyệt vời Thằng bên à? của em là mắt pin rồi Ừ Em đọc em mắt pin rồi đấy Em đọc em lên phun đồ luôn Em ừ, Ok em ơi Má nằm đọc mà nó xài đai cỡ này đây <laughs> Đây Vậy cũng mát đàng hoàng Em đọc em đây Đồ chết đồ em ngon lắm như giờ không hoài Đây khê đồ Đó dạ, à, dạ. <laughs> Ờ, vũ khí năm độc nguyên sinh một rồi hả <laughs> đâu trời vũ khí năm độc nguyên sinh một ồ ăn được ngon lành <laughs> ừ. ok bây giờ đến mình đi ép đôi giày anh em anh em nào có cái phôi tóc 30 dòng một anh em tóc ờ. em sẽ rút nguyên tịch ô mấy hôm mình rút thần tinh một đập thần tinh hai với dòng tốc độ đúng không anh em anh anh rút một đập một luôn đó 40 luôn hả đây nè đôi giày của anh trong thánh nè ờ rồi ok ok em đi tìm cái phôi à, rút một à, rút một à, hai đại bốn tiểu ừ. vô và dạ, dạ, hai đại phương tiểu ok ui sao đơn giản 40 vậy <laughs> dám không bạn hai này coi gì coi gì kim nhiều mà tao tao chơi mà nhìn cho tao ăn bỏ tao còn ép nó khác không phải mình rút hai hai đại à, hai, hai, hai, hai đại hai tiểu bốn tiểu à, hai đại bốn tiểu rồi đập à, hai, hai, hai đại phun tiểu bốn mươi phải liền nhớ phần trong mấy không ạ bảy gì đó sáu bảy gì đó không không không không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, tháo hoặc 7 thôi nếu mà em rút coi ờ, tốc độ trên 30 có thể là 7 như bữa anh rút 7 thì anh rút tốc độ 38 Rồi đi tìm phôi anh em phôi ở đến chuyện trình uh... thành đô đâu Ok Giờ dạ, anh ơi Quăng mẹ chạy này quăng đi Đâu thành đô đông này Đây nè đây nè Đây rồi vứt đi chỗ này đi Ủa vô lấy gưa ra À đâu áo thiệt sự đứng trong gương vót rồi xong đây nè lượm nào à vẫn ơi rồi gì tam thánh mập đi ngủ đi <laughs> ai tăng tăng ấy <laughs> ngồi tăng vậy à? ừ tăng rồi ở đâu đang còn lại nè à, okay. 15 bình phút đi đời à, lấy không anh vũ đề lấy luôn không ừ, anh cho trong bách thì uh, ép trải nghiệm đôi giày nha nam nhiều là nơi, nhiều là nơi, Lấy tôi mình đỡ mới Nhiều là nơi. 15 bình uh, 40 là... Cái đó cái dây kia cái này dày mộc mà Ừ, em cũng hiểu à, 600 xô, 600 xô Không, dày Ở đầu rồi Khoảng 5 à, bình nữa là 800 xô đúng không? Ừ Ok, ở đâu quá. Vậy đó cái món đồ đồ đóng đi mà cãi chắc chắn á là gút, gút, gút Gút là hai đại quân tiểu Không, như như như lúc trước em ép á Như lúc trước em, em ép đôi giày của em á Chưa xịt lỗ nào rút ba đài khả bốn đài auto lên đó. Thôi em cứ theo chi của em thôi mọi người có cách ép riêng đúng rồi Khải sẽ rút ba đài Khải bốn đài nè Nói chung là hồi xưa giờ Khải ép bốn đôi giày chưa xịt đôi nào Biết đôi này có xịt hay không chưa biết nha <laughs> Rồi vô Ấy là mình muốn tìm thêm công thức cho nó rẻ tiền một tí nên Nó gì đâu Công thức của anh vẫn rẻ ừ, của em à Vẫn rẻ của em một chút Đây đôi ba tám. Hiền tinh một hiện một khai sẽ rút ba đại đập bốn đại đó đó thì của em thì anh tương đối thôi anh đứng đó mà tài ừ. ừ. thành đô đó hơn chắc mấy này hơn chắc bảy rồi hơn chắc bảy auto bốn mươi rồi bởi vì nó có có dòng tốc độ có xuống một sáu lắm ừ hoàng chắc bảy nha mọi người rồi tiếp tục vô kèo tiếp tục vô kèo nói chung là mình làm cái dòng đầu tiên phải mát cái ở dòng sau tính sau đó dòng sau ờ, đó sau tính sau tính một phòng chấp bảy bốn đại nha nè đó trước khi khai ép cái này thì chưa xịt đôi nào 40 chưa xịt đôi nào đó ok chưa tính một phòng chấp bảy bốn đại đó đem cứ học bí kíp đó bí kíp của anh em tâm thánh cũng được mỗi người một cách ép thì rẻ hơn thì mình xài thôi còn đây là bí kíp của khải khải hơi chơi chắc là cứ ba đài bốn bốn đài là xong lên 40 ok tiếp tục sẽ là dòng ờ, kháng lôi kháng lôi ở cái dòng này thì khải sẽ rút một thị tinh khải sẽ rút rút một thị tinh và bảy đại vậy nè rút một thị tinh bảy đại rút một thị tinh bảy đại Hiện tinh uh, ờ, hiện tinh uh, ờ, hiện tinh ba đây Có hiện tinh 2. này đem xem lại cái, cái bí kíp hồi chưa. Rồi ok. Sau khi xem lại cái bí kíp cái áo hồi chưa của Khải mất ọt ờ, thì uh, không có gì khác. Khải sẽ rút đó là hiện tinh 2 và phôi. Rút hiện tinh 2 và ẩn một đâu Ẩn một chưa đi lấy để đi lấy ẩn. Một thì tinh là bảy của dương đại. Đó, phần chấp 7 con kim một cái mộng mộng luôn có rút bốn đại ép vào bốn đại hai thủy tinh ôi nó hơi căng nha thuần nhiều à. ok lại nè mộng luôn ok hút bốn đại ép vào bốn đại hai thủy tinh đủ đôi giày mà nó còn giống giống mà anh chơi kiểu đó hơi căng nhờ em em em thêm một thì thì tin cho phẩm chất cao anh ơi em thêm một thì tin cho phẩm chất cao chứ không thì tin hơi căng lắm này tin hai rồi ẩn một này như anh ấy nói thì hút bốn đại thôi à, đọc vào hai thì tin bốn đại là lên thì cái đôi giày thì em cũng khá là tâm huyết để em cố gắng lên 30 em sẽ thêm uh, em full thủy tinh em sẽ thêm thủy tinh này em sẽ thêm uh, một tử thủy tinh và bảy đại đây giờ dạ. yeah. khải khảm dốt thế là sao anh ngọc trâm hiển thị rồi đây nè cố gắng lấy phòng chất 7 nha mọi người phòng chất 7 thì khả nghĩ hai thủy tinh và xấu xấu đại sẽ lên sẽ lên 30 cố lên nhấc máy này chất 7 ok ấy gì game đó khoảng chất 7 là ok rồi nè mà rồi bây giờ không cần phải suy nghĩ rồi hai tiền tinh xấu đại là auto 30 năm đó ok chưa em ra được phòng chất 7 rồi đấy rồi anh tam thắng này còn thì tấn nào tam thắng này em mượn thêm một cục nữa tam hết rồi mà à, còn độ à, thiếu bốn đại thủy tinh một thủy tinh f năm ba thủy tinh nữa ba thủy tinh nữa đúng rồi em nghĩ trong này ba thủy tinh ai còn thủy tinh nào nam ơi chứ hai hai viên em thấy hơi sợ ok đủ thủy tinh đủ thủy tinh đủ thủy tinh rồi nam à <clears throat> ok dương ơi ok dương ơi được rồi được rồi có rồi dương ơi <laughs> tách máy nằm xem like cũng không yên ok ai vô ba thì tinh năm đại nha mọi người phòng chốc 7 vô anh em nào à, theo nếu thấy thích những cái video mà ép đồ như thế này anh em hoặc là trải nghiệm đồ như thế này của Khải thì anh em đừng quên nhấn nút đăng ký kênh cũng như nhấn vào cái chuông để có thể theo dõi những buổi video, video tiếp theo nha anh em. Đó, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những video tiếp theo nha anh em. Đó hai ép hiện tinh 2 này khăn lo nha anh em rồi hiện tinh 7 này rồi biết là thì tinh cho chắc anh mà tướng trần ơi không có thì tinh sẽ vào này hiếm lắm nhiều thấy không em nhiều khi thấy ép đồ mà đi tìm gì từng viên thì tinh là thấy khổ chứ hôm qua khải gom được gần hai chục viên anh em nhưng mà hôm nay đồ hống binh hết mất mười mấy viên rồi bốn lần hết mất 12 viên rồi mất hết 12 viên rồi nè còn lại cái vài viên còn lại 8 viên rồi rồi con chốt 7 linh 2 ba địa tinh năm đại cố gắng linh 30 cho đẹp rồi giống như công thức áo luôn nha giống như công thức áo luôn nha anh em Ôi, ok 30 luôn đẹp anh em à đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp rồi dòng sinh lực này thì à, không có thị tinh em sẽ chơi là bốn đại bốn tiểu đó rồi xong coi như là xong xét đồ nha anh em bốn đại bốn tiểu là xong xét đồ luôn nha mọi người rồi ok dứt điểm bốn đại bốn tiểu ngày hôm nay em xong xếp đồ ngày mây và lên xếp đồ ngày mây cho anh em xem dứt điểm tại đây ok chưa anh em ok chưa <clears throat> quá ok quá đẹp luôn rồi lấy em sẽ lấy dòng sinh lực hiện hai à. em đi tìm sinh lực hiện hai ok có luôn có luôn sinh lực hiện hai đây chấm bài sáu xong hình hai hình hai ok luôn em ơi đó bây giờ khải sẽ bây giờ dạ dạ dạ dạ dạ dạ lấy lấy thì uh, bỏ phôi vô sinh lực hiện hai mật ngân khống hiện hai tinh một và bốn đại bốn tiểu nè và khải vẫn khám bốn đại bốn tiểu không thể tin nha dòng này thì nói chung thì nó có rớt cũng được anh em ạ nói chung tầm này hết thì tin rồi thì không biết đường nào nữa nè tìm viên thì tin tiền không có nè rồi hôm nay cố gắng thành công hai món nữa là xong sẽ đồ ngày mươi phần hai khả sẽ lên đồ lên đảo ngày mươi cho anh em xem ok pin phần chất mấy phần chất xấu ok phần chất xấu thì khả thấy khá là easy đó nè khá là easy 18 17 ít rồi đấy nếu mà min đó nếu mà min thì 17 ít còn nếu mà mát thì 19 ít đó còn nếu mà tầm trung thì 18 ít Chắc ăn luôn Chắc ăn luôn em à Khám này Nếu mà lên thì 19x Còn min thì 17x Còn chung thì 18x Ép luôn nỗ lực cho đẹp mà Ép luôn nỗ lực cho đẹp mà đỡ tìm cái phôi thì hơi căng nhỉ? Em tìm cái phôi ờ, Cái phôi chuyển hóa nỗ lực không ra thì hơi khó Ok m bốn đại cho nên bốn đài 4 tiểu nha nè đó chung dòng này em nghĩ thì nếu mà nó min thì 17 16 còn uh, trung bình thì 18 còn uh, lên thì 19 cũng thử 200 đó phần chất xấu mà ngại gì nè chất xấu không có ngại được phần chất năm thì sợ nè phần chất năm thì sợ ấy. ok anh em đón thì bao nhiêu anh em đón thì bao nhiêu khải khải nghĩ bèo lắm ít nhất phải 185 khải nghĩ ít nhất sinh lực phải 185 trời ơi 170 lần cũng được tương đối nữa mà rồi ok nói chung thì tầm này gọi là tầm min min chung chung nói chung là sinh lực min một chút đó rồi ép dùng nội lực cho nó đẹp mà giờ đi tìm cái uh... ok để em đi tìm cái cái phôi uh, chuyển hóa dùng hai ờ khả năng tìm cái phôi tăng bắn chỗ nào phần thường á à? Ừ anh còn một cái phôi chuyển quá mà anh không nhớ hoàn nào mà chơi phun kháng hỏa phun kháng độc phôi kháng lôi chừng hóa dòng hai Ồ, kim đúng rồi em đang đi tìm anh em anh em nào có thì rảnh rỗi thời gian tìm giúp em nữa nè ép cho đôi giày nó mát luôn em ơi nó giống như cái áo cho đẹp mà em nói chung là biết là cái dòng đó nó không có tác dụng nhưng mà ép cho nó có dòng nội lực cũng được em tại vì tầm này khải mới mua thêm phúc duyên á chắc đủ nè đủ luôn nè sinh lập sinh lập hiện hai ờ, rồi em ơi rút 4 đập 4 175 trăm bảy mươi lăm à, hiện hai của cái vũ khí bao nhiêu 14 bốn ép ừ, ép như thế nào anh uh, gốc 10 tinh ở Ok, không xe anh, xe Có có có xong đôi giày luôn em ơi. Cố gắng xong đôi giày lãnh đạo luôn, hợp lý, hợp lý. Xong. Ok, tất cả công đoạn đã tìm xong anh em à. Rồi, khám thôi. Như công thức hồi trưa thì nó lên cái vèo thôi. Hồi trưa thì ép một một phú dân đại, đập một phú dân đại là lên thôi anh em. Có giống đây em nhìn này sinh lực à kiếm hai ok ok rút một uh, phút dương đại đập một dương đại là lên nha vâng. nè lên 10 phần trăm nha nè ok để đi khai lấy cái phôi á rồi mua phôi ẩn hai mà ẩn hai mọc rồi một cái hiện ba hiện ba trong này có luôn hiền ba nỗ lực ơi cha dòng hiền ba nỗ lực hơi tìm hơi chua này rồi cứ đi vô đây tới dòng nào tìm dòng đó nào rồi vô dòng cuối thì cứ ờ, khảm bốn đập bốn thôi xong rồi rồi lái rồi nè thông một nè phôi nè ẩn hai mộng nè một cái dương đại này đó chừng đó chung có cho đẹp thôi anh em tại vì nó không có kích được dùng đó khẳng định anh em dùng thứ hai này không kích được Thì mới này ôi vào chút ba vãi nồi <laughs> đủ xanh trời ơi vào chút ba đủ như kênh như ta vừa tính đủ là bây giờ hôm đứa em mấy phần chốt bốn mà lên nha ờ phần chốt bốn thì lên phần bốn thì lên phần chốt ba hơi căng nè đủ xanh <laughs> ok phần Nhật ba viên hình tình hai đấy không hết hiền tình hai rồi rồi cứ hiền tình một rồi thêm dân phú dân đại thôi còn đúng một dân bình phú dân đủ đúng một bình phú dân đại rồi nên mày không dám thêm luôn nè thôi cứ thêm đi thêm đi rút lại ờ, cái rút sau đủ dân ha phạm chốt ba vãi đáy nè hồi chưa phạm chốt bốn thì auto lên luôn nè auto lên 10 luôn nè phạm chốt ba ok nói chung cái dòng này khả nghĩ chắc 10 thôi nó không lẽ bảy tám nè đúng không 10 ok rồi dòng nỗ lực dòng cuối ok thì người phôi nỗ lực dòng cuối nữa xong anh em hút 3 kèm 4 lấy 10 xong lấy 10 lấy 10 em ơi hút 1 kèm 2 ờ dòng đó chắc auto trở lên được giờ phải tìm cái phôi nỗ lực dòng cuối nè phôi nỗ lực dòng cuối rồi có luôn bữa giờ khải đánh boss để dành được ít phôi nè ba bằng lên ok rồi Lên thôi Vô kẹo Xong cố gắng xong đôi giày rồi Lên đảo nghe mời nha Nam Trời hôm nay ép của video hai món mà Khá là căng Tìm phôi tìm đồ rất là khó luôn nè Tên một nè Full full Đôi giày full option Khảm 3 Đập 4 Đó mẫu còn full chứ Mũ còn full chứ Mũ 4 dòng em ơi Dòng Nam Anh không ép Thực lực gì đâu, có đi liên đấu thực lực làm gì Clone mà Clone mà Phẩm chất xấu Ok, rồi ok ai coi như là hôm nay Khải thành công một set đồ nghe mi trưởng nha mọi người quên Nghe mi trưởng cũng được, nghe mi bút cũng được nè Sau bên này cũng nghe mi kiếm cũng được luôn Đó Thì nói Thực lực làm gì đâu Giờ anh không còn phúc duyên mà thực lực để làm gì không còn hữu viên. thể lực hình như uh, rút bài mình yếu là nó lên bằng chất bãi luôn nó lột luôn rồi à? không biết trước bữa trước em rút mình bỏ bằng bên lên đây rút tiểu không ạ à? à, dòng nội lực nè nội lực rất xấu tin một đó còn đúng năm phút bốn viên hết luôn á chọn gói luôn không còn gì luôn rồi đó anh em dự đoán là bao nhiêu 192 quá đẹp quay ờ, ờ, ờ, rồi ok ừ, dòng cuối đẹp gơ luôn ok anh em nói chung thì ở video này thì khải đã thành công hai món nữa, nữa. khải sẽ giao dịch full món ngày mười cho anh em xem hôm nay thì khải full full ngày mười rồi anh em hôm nay thì khải này lên nón thành công 100 này đôi giày mắt pin trăm trăm này đó anh em có thể xem lại video này và xem công thức anh em ờ, có thể ép cho Excel của anh em ở những server khác hàng server này nha anh em đó bây giờ Khải sẽ đưa set đồ vào cho anh em ơi rồi cho anh em ơi lên đảo nha nè anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho Khải một video like một chia sẻ kênh một like một chia sẻ video cũng như là nhấn nút đăng ký và nhấn vào cái chuông thì mới có thể theo dõi những video tiếp theo cũng như là những buổi livestream từ kênh youtube của Khải nha nè đừng quên like chia sẻ ủng hộ mạnh anh em à nói chung là anh em chia sẻ ủng hộ thì Khải cảm ơn anh em rất nhiều nha rồi khai báo ngoại ngày mới cho anh em xem sẽ đồ ngày mới nha đừng quên đăng ký kênh nhấn chuông nha anh em